chào anh em à, hôm nay đến buổi livestream giới thiệu về công nghệ của bọc bịp chúng tôi xin giới thiệu với anh em về một cái điện thoại quét đây là một chiếc điện thoại có quân vị em đi chơi anh em à, để điện thoại trước mặt anh em Đấy. thì khoảng à, từ chiếc điện thoại này đến quân vị là tầm 2 đến 30 phân và anh em cần một cục dung từ nữa cục dung từ này thì nó có cái à, công cụ là để truyền thiệu cho anh em Đấy, báo tiệu cho anh em ví dụ là khi là về tiếng tứ tử là tứ tử đen hay tứ tử trắng thì đều dùng hai lần còn về tiếng sấp đôi thì hoàn toàn không rung về tiếng lẻ ba đen hai ba trắng thì cũng rung bình lần bây giờ tôi sẽ chơi trước uh, à, quét này để anh em hiểu cái công à, năng của nó dù là anh em làm người sóc cái hay là anh em à, là người chơi anh em đều dùng được Đấy, nếu mà người sóc cái anh em sóc cái và anh em sẽ để cách tầm 3 phân em để ra nếu mà anh em là người chơi anh em lúc mua bán anh em kéo cái đĩa ra về gần chiếc điện thoại khoảng tầm 30 phân là anh em à, đã biết được thương hiệu của nó rồi tôi bật cái máy lên máy rung rất êm tôi để vào cái đĩa này để rung để em cùng nghe tiếng rung của nó à, không dung em đánh tôi tướng tôi đây tôi đảm bảo với anh em sản phẩm này chuẩn xác một trăm phần trăm cả sóc trồng vị hay tôi vị tôi được hết nhé dung một em đánh lẻ tôi ba trắng này tiếp tục lúc một đánh lẻ ba đen này Đấy. ba đen mình trắng đều dùng một nhé dùng hai lần đánh tương tứ tử thôi cứ trắng này dùng một đánh tiếng ờ, lẻ thôi ba trắng này tôi đảm bảo với giờ sản phẩm này là sản phẩm nhất chúng tôi đánh à, tuyệt đối chính xác rung một đánh à, tiếng lẻ bài trắng trên này tiếp tục rung một tiếng lẻ ba trắng Được dạ. trung hoa hình thứ tư tươi trắng đảm bảo với nha sản phẩm này hoàn toàn chính xác từ 100 trăm video như nào ngoài đời như thế anh em thể lên tận cửa hàng tôi để test thử sản phẩm tôi cam đoan sản phẩm này thì lại ra tuyệt đối em nào có nhu cầu thì à, lệ tôi có số điện thoại 0974 07 từ quý 3 chúng tôi có hai địa chỉ bán hàng bến xe mỹ đình hà nội bến xe miền đông thành phố Hồ Chí Minh anh em nào mà còn nghi ngại anh em phải lên tận cơ sở trực tiếp test cửa hàng